Xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo Ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em hai trận đấu Đây là giữa Newcastle và Bournemouth Cũng như là trận đấu giữa Barcelona và Eche rồi à, Tất cả hai trận đấu này thì anh em chúng ta hút full nhá Trận đấu giữa e... Newcastle và Bournemouth đây Trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth thì mình có cho anh em đấy là bốn mã kèo đúng không Đấy là mã kèo dưới Bournemouth được chấp 1.7 à 1.25 À, rồi là cái mã kèo xỉu 2.75 này và tổng bàn thắng cả trận là về chẵn thì uh, tỷ số của trận đấu này là một đều đó, hai bàn thắng và mình có cho anh em chơi thêm hai cái mã kèo tỷ số đấy là không đều và một một thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với mã kèo một đều rồi đúng không đấy xin túc, chúc mừng tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là những anh em ở trong nhóm thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em à, trận đấu Barcelona và Eche thì mình có cho anh em hai cái mã. Đây là cái mã tài hiệp 1 1.5 cũng như là xỉu thẻ 4.5 anh em. Đấy, xỉu thẻ 4.5 thì trận đấu này có hai chiếc thẻ vàng thôi. Và hiệp 1 thì là hai bàn thắng thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được hai mã kèo này rồi. Tổng là anh em chúng ta chiến thắng được 6 mã kèo ở hai trận đấu. Thì ngoài ra ở trong nhóm của mình thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được à, hai uh, cái trận đấu nữa, đây là trận đấu giữa Man City này và Wolver cũng như là trận đấu giữa Tottenham và Leicester City. Trận đấu Man City thì à, anh em chúng ta có chiến thắng cái xỉu 4.5 tài góc 10 và hai cái mã kèo thẻ đấy là thẻ à, Wolverhampton chấp 0.5 cũng như là cái tài tài thẻ 3. Đấy, còn về Tottenham thì chúng ta chiến thắng với mã kèo đấy là chấp góc Tottenham 2.75 này và Tottenham chấp 1.25 và cái tài 3 thì anh em chúng ta cũng đã hút full những cái mã kèo mà mình đã lên cho anh em rất là rực rỡ anh em. Đấy. Thì anh em nào mà thật sự muốn chơi bóng chuyên nghiệp cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá ấy, thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như Tele nhá. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em cách để kiếm cơm gạo hàng ngày. Đấy, và ở trong nhóm mình thì đặc biệt là cũng có những ờ, chị em phụ nữ tham gia để chơi bóng anh em. Đấy nên là anh em chúng ta đàn ông con trai thì cũng không nên đừng có để ờ, thua thiệt uh, chị em phụ nữ nha chị em phụ nữ uh, mục đích cũng chỉ là kiếm tiền thôi anh em ơi cũng như là sống về đam mê mà Đấy, phụ nữ mà có đam mê thì rất là tốt uh, quay trở lại với uh, cái uh, chính của cái video này mình sẽ nhận định cho anh em cái trận đấu giữa AS Roma và Atalanta à, trận đấu này thì AS Roma sẽ được thi đấu trên sân nhà Olympico à, đội chủ nhà sẽ tiếp đón Atalanta với đội hình đấy là 3-4-2-1. À, ờ, trung phong cắm của họ thì vẫn sẽ là Tammy Abraham và đặc biệt hơn là à, hai tiền vệ công đấy là Pellegrini và Paulo Dybala. Ờ, mùa giải năm nay thì AS Roma đã ký với hợp đồng khá là chất lượng rồi. Đấy là Paulo Dybala từ lão bà theo kiểu chuyển nhượng tự do anh em. Còn về phía của Atalanta thì họ cũng đến làm khách AS Roma với cái sơ đồ chiến thuật đấy là 3421. Cả hai đội hình đều giống nhau anh em. À, tuy nhiên thì à, với AS Roma thì họ có khá là nhiều những cầu thủ chấn thương. Điển hình như là Vanadum này, uh, Sarawi, đấy, Zawiski và Kumpala. Kumpula anh em. Ờ, hiện tại thì uh, ờ, AS Roma cũng đang thiếu vắng rất nhiều những cái cầu thủ cũng như là chấn thương khá là nhiều cầu thủ. Tuy nhiên thì uh, mình đang uh, chúng ta có thể thấy được rằng đây cũng là một cái đội hình uh, khá là chất lượng của AS Roma rồi. Còn về phía của Atalanta thì họ sẽ thiếu vắng đấy là Zapata cũng như là Dimitri. Hiện tại thì Atalanta đang xếp thứ hai trên cái bảng xếp hạng của Serie A, còn AS Roma thì họ đang xếp thứ năm anh em. À, sau 6 vòng đấu thì à, Atalanta có 14 điểm, còn AS Roma thì có 13 điểm, chỉ cách nhau có một điểm thôi. Và cái trận đấu vừa rồi của Atalanta vòng trước ấy thì họ đã để uh, hòa uh, à, Comremose với tỷ số là một đều khá là thất vọng anh em. Anh em nào mà theo dõi trận đấu này thì anh em cũng biết là Atalanta đang đá giữ sức của mình rồi. Còn về phía của AS Roma thì họ đang có một phong độ uh, khá là chói sáng uh, trong uh, những cái trận đấu trở lại Ờ, sau cái trận đấu thua Udinese 0-4 rồi lại tiếp đến là thua Razek với tỷ số là 2-1 này. Thì họ đã có hai chiến thắng liên tiếp, đấy là với Empoli 2-1 và thắng 3-0 trước HJK. Đây uh, cũng là một cái phong độ cũng như là đánh dấu cái sự trở lại của cái hàng công và đội bóng của thành Roma anh em. Đấy. Xét về cái ờ, chất lượng ờ, đội hình cũng như là lực lượng thì chắc chắn là ngay Roma là đội bóng được chiếm ưu thế hơn, chưa kể rằng là họ được thi đấu trên sân nhà nữa. Điểm qua một chút về kèo. Hiện tại thì kèo Roma đang chấp Atalanta với mã kèo đấy là 0.25. À, ờ, trên dưới tổng tỷ số cả trận là 2.5 anh em. À, tuy nhiên thì với cái mã 2.5 này thì mình cũng không khuyên anh em nên đi đầu trận đâu nếu như anh em mà thích đi tài thì à, anh em tốt nhất là không nên đi cái tài này ngay từ đầu trận à, còn những cái mã kèo như là mã góc cũng như là mã thẻ cũng khá là hấp dẫn để anh em chúng ta đầu tư này à, với cái giải Serie A thì cũng có rất nhiều những cái tình huống va chạm cũng như là à, cái à, kiểu đá phòng ngự của Italia thì bao đời nay rồi họ vẫn được đánh giá là à, cái giải đấu rát hơn gần như là nhất ở châu Âu rồi <clears throat> đúng không đấy thì uh, điểm qua cái kèo 0.25 thì mình có thể uh, chốt cho anh em uh, cái kèo đầu trận luôn đấy là chúng ta sẽ đi đội chủ nhà anh em nhé đội chủ nhà uh, trừ 0.25 FT đây sẽ là cái mã kèo đầu tiên cũng là mã kèo duy nhất mà mình sẽ đẩy trước trận đấu cho anh em trên kênh anh em tham khảo còn những anh em trong nhóm thì khi nào trận đấu bắt đầu thì mình sẽ đẩy cho anh em sau cũng như là tất nhiên rồi những cái trận đấu uh, cũng như là những cái kèo ở trong nhóm thì mình uh, sẽ để cho anh em khi nào trận đấu bắt đầu để có thể sát sườn nhất với trận đấu cũng như là có cái tỷ lệ ăn cao nhất đấy chắc chắn rằng mỗi trận đấu sẽ có những kèo ăn chặt để mình có thể đẩy cho anh em ở trong nhóm để anh em có thể kiếm như ngày hôm qua đấy anh em cũng thấy rồi mình cũng đã khẳng định với anh em rồi vào trong nhóm thì anh em chỉ có kèo từ hòa cho đến ăn thôi thì uh, anh em nào thật sự mà muốn gỡ cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình nhá mình sẽ hỗ trợ cho anh em ờ, cách chơi bóng chuyên nghiệp cũng như là mình cũng nói đi thì cũng lại nói lại mất uh, lòng trước được lòng sau anh em vào trong nhóm anh em nhận những tiếp kèo miễn phí của anh em bọn tôi thì anh em cũng phải đạt được những cái điều kiện mà trong nhóm đưa ra để anh em mới có thể tham gia được vào nhóm anh em nhé còn bây giờ thì uh, xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo